ừ. ra chơi với cụ Pila ui sợ được dây màu hồng để mọi người nhìn mặt trước đây là thằng dây màu đỏ này đó thằng tiếp theo là thằng đực thằng đực dây màu nâu đây là thằng đực thứ tư là thằng dây màu đen hai con cái con cái dây màu xanh này và dây màu tím này ok đầu tiên là thằng à, đực dây màu hồng rồi đực dây màu hồng này đó đây là để mọi người nhìn mặt trước này hơi thấp quá nhỉ à, đực dây màu hồng để mọi người nhìn mặt trước ừ. à, nhìn ngang người siro yên à yên lui lại à, nhìn ngang người đây là thằng à, đực đầu tiên đực màu dây màu hồng thằng này là thằng à, bé nhất ở trong bọn nghịch nghịch nhất bé nhất thằng à, đực thứ hai là thằng dây màu đỏ thôi không đòi lần lượt rồi sẽ từng con ra một thằng đực dây màu đỏ thằng này thì nó là một cái thằng đực to đây để yên để quay con đây là thằng dây màu đỏ này đó ừ. quay ờ, hết được luôn thằng ờ, đực thứ ba là thằng ờ, dây màu nâu thằng tiếp theo là thằng đực thằng đực dây màu nâu đó, mọi người nhìn cái đàn này mặt của chúng nó rất là đẹp à, người thì vừa phải chứ không dài người đàn này sẽ là cái đàn mà có cái người là gọi là theo kiểu là dày ngang à, thằng này là thằng đực dây màu nâu ok nó sợ bọn này bú hết đấy và thằng đực thứ tư đây là thằng đực thứ tư là thằng dây màu đen ừ. đây là mọi người nhìn mặt đó. Ừ. hai con kia nó đang ồn quá rồi bỏ rồi ăn đây là hai con cái này hai con cái con cái dây màu xanh này và dây màu tím này đó mọi người nhìn mặt hai con cái này ừ. xanh và tím ồn ào chưa vừa nó ồn ào đuổi ra này cho ra cái nó yên ngay không còn một cái âm thanh gì khác ngoài tiếng quạt đó gửi hai con này hai con cái rồi đấy mẹ làm gì còn sữa đâu mà cứ nhào vào đồi vú hôm nay là 52 ngày rồi 52 ngày tuổi rồi mà vẫn cho con bú à, ngày nào nó cũng nhảy vào nó cho con nó bú trộm một lần mình không cho vào thì nó sẽ nhảy vào nó cho con nó bú mà cho con 52 ngày rồi mà nó vẫn cho bú còn được dây màu ca à, màu hồng là con nhỏ nhất ở trong đàn nhưng mà nó nghịch lắm con đấy thì nó nghịch nó nghịch quá thôi thế cho nên mình nói là những cái con ờ, mà nó quài hơn đấy thì uh, nó là cái con chó khung nó bé hay nó là cái con chó nó còi là vì nó nghịch ấy, thì chỉ có người nuôi nhân giống biết thôi nếu mà nó là cái con mà chỉ ăn rồi ngủ mà con chó nó vẫn bị quầy chó ấy, thì đấy là cái con khung bé nó vẫn nhỏ con hơn thì đấy là con khung bé ở trong cái lúc chó con này còn cái con đấy mà nó, nó nghịch quá nó nghịch nhiều nhất thì cái chuyện mà nó còi hơn không chắc là nó là con khung bé hơn đâu khi mà lớn lên chỉ cần tách cho nó ra thôi mỗi con về một nhà nó đấy theo dõi cái, cái cái độ tăng cân của chúng nó bởi vì là khi ấy là nó bị đỡ bị mất sức hơn khi mà mỗi con về một nhà là con chó nó sẽ tăng cân rất là nhanh nếu mà con chó nó về nhà mà nó tăng cân đều thì cứ yên tâm về cái khung của nó nó có thể có lúc đón thì nó nhỏ hơn những cái con ở trong đàn nhưng mà cái khung của nó thì nó không có nhỏ hơn đâu bọn này thì tất cả cho nó cho nó đều Ờ, rất là nhanh chó và thích hoạt động mấy đứa ra chỗ ờ, cụ Pila chơi đi cụ cụ Pila ấy đàn này thì về sau là cái kiểu mặt sẽ là kiểu mặt của cụ Pila này mấy con sẽ là cái kiểu mặt của cụ Pila nhìn có ai ờ, thích cái kiểu mặt như Pila không mấy này nó có mưa rào bất chợt thành ra là còn đang phải đang phải giảm ăn một tí mưa rào bất chợt là nó dễ phát sinh về tiêu hóa vì nhiệt độ nó giảm đột ngột còn nào còn đấy là đi ra phát là nó ra nó tìm hiểu nó đuôi nó vạch nó cong tít hết lên ngay kiểu nó, nó gọi là nó, nó, nó tự tin ờ, hưng phấn nó đi nó tìm hiểu Rồi siro cứ yên đấy Cứ lượn ở khu đằng đấy thôi Đó Đây cháu ra Chơi với cụ ừ. Bắt đầu lượn Chạy vòng quanh Đàn này thì cho nó ờ, Là đều ờ, Rất là ưa hoạt động Tất cả cho nó đều rất là ưa hoạt động Không có con nào gọi là lười hoạt động cả khung gọng chân cẳng thì rất là khỏe ừ. mọi người phải biết đây là nền đá hoa nhá nền đá hoa nó luôn luôn nó có độ trơn một chút nhưng con chó nhìn cái bước đi của nó vận động của nó vẫn rất là chắc chân ừ. tụ hết vào một cái góc đằng đấy nó gặm nó nhấm cái gì Pila ừ. bắt đầu nó tụ vào nó tranh cái cục đồ chơi đấy bắt đầu tranh cục đồ chơi con dây đen này dây hầm này và dây ờ, đỏ ba con đực à, còn dây nâu đang có đồ chơi khác à, ba à, con này đang tranh nhau một cái món đồ này dây đen thì đang đi tìm nước uống rồi ừ. thôi siro yên yên đừng động vào tay anh rồi bây giờ bắt đầu đến đỏ và đen ừ vào đây này mọi người hỏi vì sao là cái chân ghế là nó bị gặm đây này à, chân ghế bị gặm đều là do cho con hết cho con những cái đợt cho con là nó chơi nó ra là nó gặm chân ghế chứ cho to thì nó không gặm cho to thì bảo nó biết cho con thì nó ngứa răng dây xanh cái này bắt đầu cho nó bắt đầu chui vào gầm ghế cho nó chơi rồi Đây. cái xanh mà được đỏ ở đàn này thì có bốn con đực là về sau chắc chắn là sẽ không to à, ba à, con bốn con thì ba con chắc chắn không to đây con dây đen này này dây đen này cũng rất là nghịch này dây đen này con này là con uh, gì đây dây đỏ à? đúng rồi được đấy còn uh, con dây hồng thì con dây hồng thì hiện tại bây giờ nó đang là con quẩy nhất mình thì mình nuôi nó thì mình biết nó rất là nghịch nhưng mà cái việc mà nó về sau nó có khung to như là bọn cùng này hay không thì phải khi nào tách nó ra riêng thì mới biết được nó ra ở riêng mỗi con một nhà theo dõi cái sự tăng cân của nó còn con hồng thì nó rất là nghịch trong ờ, bốn con ờ, ờ, đực thì cái con dây hồng là con nó nghịch nhất ừ, ra chơi với cụ pila ui sợ tầm này nó chơi tí thì cụ này chuồn luôn ra nó chơi với cụ pila ừ, đực dây hồng đàn này thì cái chất lông của nó là chất lông vừa phải không ngắn không dài chất lông về sau sẽ tương đương với lại ờ, lông ờ, của, của pila tương đương như thế này đó bắt đầu đầu gấu tranh cướp ừ. còn cái xanh mà nó đầu gấu không nó ra nó chơi bài dọa nạt chơi bài cướp giật đấy đấy né ừ. Ừ. Ừ. con dây đỏ đấy Thôi Pila yên để cho cháu nó chưa. Ừ. đàn này thì ờ, lịch là 10 ờ, ngày nữa là sẽ vào vaccine mũi 2 10 ngày nữa sẽ vào vaccine mũi 2 thì ờ, hơn 2 tuần nữa là chủ sẽ đón bốn con đực và hai con cái